Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi dần tháng tư âm lịch năm 2021. Tử vi tháng Tư năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi dần âm lịch, đây sẽ là một tháng khá vất vả, phải xoay sở nhiều bề với con giáp này. Dưới ảnh hưởng của cục diện tương hình thái tuế, công việc của những chú hổ khó mà tiến triển theo chiều hướng như mong muốn. Điểm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình, tránh xa chuyện bao đồng. Làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Con giáp này thường phải đối mặt và xử lý nhiều rắc rối. Khối lượng công việc nhiều, lại có điểm tiểu nhân gây nhũng nhiễu, đủ thứ chuyện đổ dồn vào một lúc tạo ra không ít áp lực cho những chú hổ. Liên tục phải gánh vác trên vai trọng trách lớn, đòi hỏi bản mệnh luôn trong trạng thái gồng mình lên để làm, rất dễ bị stress hoặc cảm thấy nản lòng. Lại thêm sự xuất hiện của thương quan, dù tuổi dần đã cố gắng để kiểm soát mọi chuyện trong tầm tay của mình nhưng vẫn khó tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót và sự cố bất ngờ xảy ra do năng lực có hạn. Có lúc tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng đến phút cuối cùng mới xảy ra vấn đề, lúc đó trở tay không kịp. Đừng lo sợ thất bại, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, quan trọng là cách bạn đối mặt và sửa chữa sai lầm của bản thân ra sao. Mọi chuyện vẫn có thể chuyển biến tích cực khi bản mệnh suy nghĩ thông thoáng và hành sự thận trọng. Tháng này có sao thái âm xuất hiện, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá vượng. Nếu nếu cầu cứu sự trợ giúp từ ai đó, bạn hãy nhờ một vài người bạn là nữ của mình, họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh, sự nghiệp, hóa giải hung hiểm. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện tài lộc. Nếu tuổi dần đang mong chờ những khởi sắc trên đường tiền tài của mình thì rất tiếc tháng này chưa phải là lúc vận may tìm đến với bạn. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc nhiều trục trặc tài vận trong tháng của những chú hổ có dấu hiệu ngừng trệ. Con đường kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực nhưng nếu bạn không kiên trì tới cùng mà bỏ cuộc giữa chừng sẽ hoài công vô ích. Đặc biệt tương hình thái tuế nhắc nhở tuổi dần nên thận trọng với các giao dịch, việc ký kết giấy tờ, hợp đồng liên quan đến tiền bạc có dấu hiệu phá tài rõ rệt, tỉnh táo khi giao dịch kẻo bị lừa đảo hoặc làm ăn thất thu. Việc đầu tư, kinh doanh không thể cứ nóng vội là sẽ sinh lời, bạn cần phải tính toán đi theo chiều hướng dài hạn, chậm nhưng chắc. Dù tháng này bản mệnh có thái âm cát tinh soi chiếu, lợi cho người đang làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc nắm trong tay nhiều điền sản nhưng trước khi tiến hành giao dịch đất đai vẫn nên kiểm tra kỹ càng, đọc kỹ các điều khoản trước khi ký kết kẻo gặp rủi ro không đáng. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ tài tinh bay vào hướng Tây Nam. Đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí trong tháng quý tỵ này. Nếu có điều kiện, tuổi dần nên đặt biểu tượng thiềm thử phong thủy cốc ngậm tiền để kích hoạt tài khí, mang tới sự hanh thông cho dòng chảy tài lộc, thúc đẩy giao dịch, kinh doanh, đầu tư sinh lời thêm phần thuận lợi, suôn sẻ. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện tình duyên. Nguyệt lệnh lâm đất mộc dục xuất hiện trong vận trình tháng 4 năm 2021 của người tuổi dần báo hiệu những tin vui trên đường nhân duyên của con giáp này. Đào hoa phơi phới, chuyện tình cảm của những chú hổ hứa hẹn có đột phá bất ngờ. Với các cặp vợ chồng, tình cảm ngày càng khăng khít. Đôi bên có khúc mắc hay trục trặc gì sẽ sớm được hóa giải. Một số cặp đôi đón tin vui về chuyện sinh con đẻ cái hoặc con cái thi cử đỗ đạt cao. Còn với người độc thân, cát tinh này thúc vượng nhân duyên khác giới tốt lành, sớm tìm được nửa kia phù hợp. Khả năng cao, trong tháng bạn sẽ có trải nghiệm thú vị trong chuyện yêu đương sau khi đã chịu mở lòng đón nhận tình cảm mới. Nữ mệnh sẽ có nhiều may mắn hơn khi thêm sao thái âm hỗ trợ. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng cũng có thể trở thành đào hoa xấu nếu con giáp này để những cảm xúc nhất thời che mờ lý trí, đánh đổi bằng chính hạnh phúc của mình chính thái độ nhập nhằng, không rõ ràng hay dứt khoát của bạn đang gây ra những hiểu lầm không đáng có. Bạn dễ vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng nếu không đủ tỉnh táo và tự nhắc nhở bản thân tránh xa cám dỗ. Xem phi tinh tháng có nhất bạch chủ đào hoa, nhân duyên xuất hiện ở hướng đông nam. Để thúc đẩy đào hoa ngày càng vượng, bản mệnh đừng quên đặt một lọ hoa tươi tại phương vị này sẽ rất tốt cho đường tình duyên của bản thân. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện sức khỏe. Trong tháng 4 năm 2021 âm lịch, sức khỏe của tuổi dần không được tốt lắm. Ngoài ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, dễ bị nóng trong thì con giáp này còn căng thẳng về tinh thần do áp lực nhiều bề nữa. Điều này là do bản mệnh chịu ảnh hưởng của cục diện tương hình thái tuế, lại thêm thiên nguyệt hung tinh nên phải suy nghĩ nhiều, dẫn đến tổn hao sức lực chất lượng giấc ngủ và việc ăn uống cũng giảm đi trông thấy. Có người còn bị sụt cân nhanh chóng khiến da rẻ xuống sắc. Chính vì thế mà bản mệnh có thể bị đau đầu, mất ngủ, từ đó dễ mắc các bệnh vặt. Nên thư giãn tinh thần, chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, tránh suy nghĩ quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra. Hãy tận hưởng niềm vui hiện tại. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, bản mệnh đừng quên đeo đồ bảo hộ để tránh bị thương tật tai nạn ngoài ý muốn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dần trong tháng 4 âm lịch năm 2021. 1. Tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nam mộc đức nữ thủy diệu. Khẩu quyết vận trình có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi. Quý nhân, ngọ tỵ. Tiểu nhân, thìn, mùi. Màu sắc may mắn, cam, xanh lá. 2. Tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết dễ bị stress vì liên tục phải gánh vác trên vai trọng trách lớn. Quý nhân, tỵ, hợi. Tiểu nhân, thân, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 3. Tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức khẩu quyết tài vận có dấu hiệu ngừng trệ, việc kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực. Quý nhân, thân, mão. Tiểu nhân, tuất hợi. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. 4. Tuổi bính dần thụ mệnh hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết chuyện tình cảm có đột phá bất ngờ nhờ đào hoa phơi phới. Quý nhân, thìn, mùi. Tiểu nhân, tí, mão. Màu sắc may mắn, đen, tím năm, Tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết, sức khỏe sụt giảm do áp lực nhiều bề, cần chú ý nghỉ ngơi điều độ. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, thìn, tỵ. Màu sắc may mắn